và khi em đăng ký tài khoản cũng như là xác minh xong rồi ấy, thì em sẽ nhận ngay 2,8 đô hoàn toàn miễn phí 100 trăm nha đó em thì đọc này đăng ký tài khoản UST liên hệ chăm sóc khách hàng để nhận ngay 1 đô cũng như là tải xuống app liên hệ chăm sóc khách hàng nhận ngay 1,8 đô anh em nha thì đối với sàn này ấy, chúng ta có thể đăng ký qua số điện thoại này hoặc là đăng ký qua email nha rồi mình đăng ký qua số điện thoại chẳng hạn này thì em sẽ tiến hành chọn đây là cộng 84 cho mình nha sau đó thì em sẽ tiến hành nhập số điện thoại này Kế tiếp thì em sẽ nhấn vào lấy mã này Thì sẽ có một mã xác minh được gửi về số điện thoại anh em đăng ký Anh em tiến hành nhập vào đây nha Rồi sau đó thì em sẽ tạo mật khẩu đăng nhập Và xác nhận lại mật khẩu đăng nhập một lần nữa Kế nữa ở mục à, mã giới thiệu thì em giữ nguyên cho mình nha Và sau đó anh em nhớ tích chọn vào tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản này Và cuối cùng nhấn vào nút đăng ký này để tiến hành tạo một điều khoản Và những ngày một đô hoàn toàn miễn phí 100% nha thì lát nữa mình sẽ chia sẻ review cho anh em cách chúng ta nhận thêm 1,8 đô cũng miễn phí luôn nữa ha Ok sau đăng ký tạo tài khoản thành công rồi anh em sẽ nhấn vào đã có tài khoản mời đăng nhập này thì ở đây anh em sẽ tiến hành nhập số điện thoại hoặc email anh em vừa đăng ký sau đó nhập uh, mật mã và cuối cùng nhấn vào đăng nhập để tiến hành đăng nhập vào sàn XUST này ha Ok sau đăng nhập thành công rồi thì đây chính là giao diện trang chủ của sàn XUST này ha đó thì em quan sát này là tài sản của tôi là mình cũng đã nhận 2,8 đô hoàn toàn miễn phí 100% rồi nha rồi thì như mình chia sẻ là khi em đăng ký tài khoản thành công rồi thì em sẽ nhận ngay một đô. Và bây giờ tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em cách chúng ta nhận thêm 1,8 ờ, đô nữa nha. Anh em sẽ nhấn vào mục của tôi cho mình này. Sau đó chọn vào mục ờ, cài đặt tài khoản nha. Thì ở đây ấy, mình đã xác minh rồi nên sẽ không còn hiện ra nữa. Còn em nào chưa xác minh ấy, thì sẽ là một nút ờ, chưa xác minh đây này. Em sẽ nhấn chọn vào nha. Rồi bước kế tiếp thì em sẽ tiến hành nhập họ tên thật của anh em giống như trên chứng minh thư hoặc căn cước công dân. Sau đó anh em nhập số chứng minh thư hoặc căn cước công dân và kế tiếp thì em sẽ tải ảnh mặt trước và mặt sau của chứng minh thư hoặc căn cước công dân lên nha để tiến hành xác minh ha. Ok sau khi xác minh xong rồi thì à, đó anh em quay trở lại mục trang chủ thì em sẽ thấy được là chúng ta sẽ nhận được 2,8 đô hoàn toàn miễn phí luôn nha. Rồi kế nữa thì à, anh em quan sát này là trên đây sẽ có rất nhiều các banner sự kiện luôn nha. Đó tải app mời liên hệ chăm sóc khách hàng để nhận thưởng, xem thông báo để biết chi tiết này cũng như là đây ở đây có sự kiện cực kỳ hot luôn anh em ạ XQDT dành tặng bạn những phần thưởng lớn này lần đầu anh em nạp tiền đấy nạp trên 1 triệu này thì em sẽ được tặng ngay Bitcoin trị giá lên tới 80.000 luôn anh em nha đó Ok ngoài ra là sự kiện nhận thưởng 50.000 UST thì cũng đã kết thúc rồi thế nữa là giao dịch tiền tệ nhanh chóng mức phí cực thấp thanh toán nhanh này tức là ưu điểm của sàn này đấy rồi sau đó này rất nhiều các sự kiện luôn rồi kế nữa thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em cách chúng ta nạp rút tiền trên sàn này như thế nào nhá anh em sẽ nhấn vào mục uh, của tôi này thì trước khi nạp rút tiền ấy anh em sẽ tiến hành thêm mật khẩu quỹ tiền cho mình nha anh em sẽ nhấn vào mật khẩu quỹ tiền này thì đây anh em sẽ tiến hành ờ, nhập mật khẩu quỹ tiền sau đó xác nhận lại mật khẩu quỹ tiền và nhấn vào lưu để tiến hành ờ, tạo mật khẩu quỹ tiền ha còn ở đây thì mình đã thêm rồi thì khi anh em muốn đổi thì em sẽ tiến hành nhập thêm là mã xác minh qua số điện thoại này ok sau khi thêm mật khẩu quỹ tiền rồi thì em sẽ nhấn vào mục tài sản của tôi này thì em qua sang này ở đây sẽ có là tiền rút tiền cũng như chuyển tiền nha và anh em cũng quan sát thấy này 2,8 đô tương đương với 64.000 luôn anh em nhá đó chúng ta nhận lên tới là 64.000 hoàn toàn miễn phí luôn nha rồi bây giờ thì em sẽ nhấn vào mục nạp tiền cho mình này thì ở đây chúng ta sẽ có hai hình thức nạp tiền là nạp tiền qua thẻ ngân hàng cũng như là nạp tiền qua ví tiền tử UST anh em nhá và min nạp ở trên sàn này sẽ là 5 u và số tiền nạp tối đa sẽ là 50.000 u nha và đơn giá một u ở đây sẽ là 23.064 đồng này rồi đây mình nạp vào 20 u chẳng hạn này thì em sẽ nhập 20 u vào đây sau đó em sẽ chọn phương thức thanh toán nha ở đây sẽ có thẻ ngân hàng còn à, UST e đó và ở đây sẽ hiện lên tổng số tiền anh em nạp này sau đó thì em sẽ nhấn vào mục uh, mua UST e nha thì lúc này sẽ là một giao diện chuyển tiền như này ở mục uh, nạp tiền chính thức này thì em sẽ tiến hành uh, truy cập vào tài khoản ngân hàng của anh em chuyển tiền đến số tài khoản này của chủ tài khoản là Nguyễn Hữu Sang và của ngân hàng là BIDV của nhà nội dung chuyển tiền anh em nhấn vào sao chép này anh em lưu ý nhé là chuyển tiền chính xác đến nội dung này để sàn có thể tự động duyệt tiền cho anh em nha chi nhánh ngân hàng đây là chi nhánh tây ninh này sau đó mục thông tin nạp tiền thì em sẽ ra nhập số tài khoản anh em vừa chuyển tiền đến số tài khoản bên trên này nha. rồi anh em sẽ nhập họ tên chủ tài khoản của anh em này sau đó mục ờ, nội dung nạp tiền thì em sẽ nhập nội dung nạp tiền vào và nhấn vào ok để xác nhận rằng mình đã chuyển tiền rồi nha. thì đó là cách nạp tiền qua thẻ ngân hàng tức là nạp tiền chính thức đấy rồi ngoài ra ở đây sẽ có hình thức nạp tiền qua ví điện tử này anh em nhấn chọn vào UST cho mình nha. đó thì ở đây sẽ có hai mạng là TDC20 và ERC20 thì uh, mình uh, khuyên anh em là lên chuyển tiền đến bạn TDC20 để có phí ga là thấp nhất nha rồi anh em quan sát là ở đây sẽ có địa chỉ ví UST của anh em trên sàn này cũng như là mã QR của anh em anh em tiến hành truy cập vào các ví điện tử như Binance, Trnet, MetaMask rồi Onet vân vân và mười mấy hàng kế tiếp uh, chuyển tiền địa chỉ uh, ví UST này cũng như là có thể quét mã QR này để tiến hành chuyển tiền nha sau đó mục uh, thông tin nạp tiền thì cũng tương tự như mục nạp tiền chính thức này anh em sẽ nhập địa chỉ thanh toán này cũng như nhập mã đơn bên thứ ba và nhập nội dung là tiền và nhấn vào ok để tiến hành xác nhận rằng mình đã chuyển tiền rồi nha ok thì đó là cách nạp tiền tiếp theo cách rút tiền thì sao anh em sẽ nhấn vào mục bán cho mình này đó thì anh em sẽ tiến hành nhập số tiền anh em rút nha thì min rút ở trên sàn này cũng tương tự như min nạp thôi là 5 u kế tiếp thì em sẽ chọn phương thức nhận tiền này tương tự như nạp tiền cũng có hai phương thức nha rồi cuối cùng em sẽ nhấn vào bán u nha à thì trước khi rút tiền ấy anh em sẽ tiến hành thêm thẻ ngân hàng cho mình nha đó anh em sẽ quay trở lại này nhấn vào mục à, cài đặt tài khoản cho mình nha chọn à, số thẻ ngân hàng này chọn liên kết này Ok đây thì em sẽ tiến hành nhập tên à, ngân hàng này cũng như chi nhánh đối số tài khoản ngân hàng và xác nhận lại số tài khoản ngân hàng một lần nữa sau đó mục mật khẩu quỹ tiền thì em sẽ nhập mật khẩu quỹ tiền vừa nãy em tạo vào nha cuối cùng nhấn vào lưu để tiến hành thêm thẻ ngân hàng nha Ok ngoài ra anh em có thể thêm địa chỉ ví tiền điện tử UET của anh em này anh em cũng nhấn vào liên kết ha sau đó nhập địa chỉ nhận tiền UET kế tiếp chọn kênh này ở đây thì sẽ có hai mạng là ERC 20 cũng như là TDC 20 mình thì vẫn khuyên anh em chọn mạng TDC 20 để có phí ga thấp nhất nha kế tiếp thì em sẽ nhập mật khẩu quỹ tiền và nhấn vào lưu để tiến hành thêm địa chỉ ví UET của anh em trên sàn này ha rồi sau khi thêm thẻ ngân hàng thành công rồi cũng như là thêm địa chỉ ví tiền điện tử UET của anh em rồi em quay trở lại mục tài sản của tôi này sau đó chọn rút tiền nha rồi thì như vừa nãy thôi anh em sẽ tiến hành nhập số lượng ờ, tiền anh em một rút sau đó chọn phương thức này và nhấn vào bán u để tiến hành rút tiền nha dù đây mình rút 10 ờ, u chẳng hạn này rồi nhấn vào bán u này đó thì hiện tại số dư của mình đang là 2,8 u nên mình chưa có thể rút được ha đó rút sẽ là 5 u vừa nãy anh em có thể quan sát thấy nha rồi ngoài ra mục chuyển tiền này thì em quan sát này ở đây chúng ta có thể chuyển từ tài khoản tiền này sang ờ, tài khoản hợp đồng vĩ viễn nha đó anh em sẽ nhập số lượng ờ, chuyển quỹ này và nhấn vào xác nhận chuyển quỹ để tiến hành chuyển ha ok kế nữa thì mình sẽ chia sẻ review cho em mục phái sinh này theo quan sát này ở đây sẽ có thuê máy khai thác cũng như là điện toàn đám mây rồi máy khai thác đã kết thúc và điện toàn đám mây đã kết thúc này. Ok ở mục ờ, thuê máy khai thác thì ở đây sẽ có rất nhiều các máy anh em có thể thuê nha. Ví dụ như máy đầu tiên này thì phí máy khai thác sẽ là 47,53 u nha. Rồi phí điện là không này, sản lượng ước tính hàng ngày này. Anh em thể quan sát thế này, tỷ suất lợi nhuận sẽ là từ 6 cho 11%. Rồi năng lực tính toán, mức tiêu thụ năng lượng, cũng như là thời gian lên giá và kỳ hạn thuê ở đây là 3 ngày nha cái nữa là máy thứ hai thì cũng tương tự như thế anh em có thể quan sát thấy nha rồi máy thứ ba này máy thứ tư ha thì để có thể thuê em sẽ nhấn vào mua ngay nha đó lúc này sẽ ra một giao diện như này tiếp theo thì em sẽ tiếp tục nhấn vào mua ngay này ok thì đó là mục ờ, thuê máy khai thác tiếp theo là mục điện toàn làm mây thì sao thì ở đây sẽ có sức mạnh điện toàn làm mây này thì có phí năng lực tính toán là 76,73 đô rồi phí điện này coi như là sản lượng ước tính hàng ngày hay là tỷ lệ hoàn vốn cố định hàng năm, kỳ hạn, thời gian lên giá mỗi phần cũng như là quyền sở hữu máy khai thác nha là được tặng anh em ạ. Tiếp nữa là ETH sức mạnh điện toàn làm mây này. Đó. Ok để thuê điện toàn làm mây này thì em sẽ nhấn vào mua ngay này và tiếp tục nhấn vào mua ngay nữa nha. Rồi máy khai thác đã kết thúc là những máy đã kết thúc rồi này, đã bán hết rồi này, em có thể quan sát để ha. Điện toàn làm mây đã kết thúc này. Đó. Ok, ngoài ra mục giao dịch thì sao? thì đây sẽ có giao dịch tiền tệ hợp đồng vĩnh viễn cũng như là hợp đồng quyền chọn nha rồi kiếm nữa là giá thị trường này thì đây sẽ có loại tiền tệ này giá mới nhất cũng như là tăng giảm trong vòng một ngày tức là 24 giờ vừa qua ha tiếp theo mình sẽ chia sẻ review cho anh em cách chúng ta kiếm tiền hoàn toàn miễn phí luôn nha đó anh em nhấn mục của tôi này sau đó chọn vào mục uh, lời mời của tôi nha kế tiếp nhấn vào đối tác này em quan sát này ở đây sẽ có đường link giới thiệu của anh em cũng như là mã QR anh em nhấn vào sao chép để lên sao chép đường link này